Quý vị và các bạn khán giả chúng thân mến, đây là quang cảnh trên cao của sân vận động Thiên Trường. Một hình ảnh hết sức ấn tượng. Chúng ta có thể thấy được ờ, sự cuồng nhiệt trên các khán đài A và B của sân vận động Thiên Trường ngày hôm nay. Một màu vàng được các cổ động viên của câu lạc bộ Nam Định phủ lên để ủng hộ cho thầy trò huấn luyện viên Phạm Hồng Phú trong trận quyết đấu. Trận đấu có tính chất 6 điểm và cực kỳ quan trọng đối với câu lạc bộ Nam Định khi mà lúc này Đội chủ sân Thiên Trường đang đứng ở vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng với vỏn vẹn 6 điểm. Và đối thủ của họ ngày hôm nay đó là câu lạc bộ Quảng Nam đang nhỉnh hơn với một điểm. Trong thời điểm cực kỳ khó khăn ở thời điểm hiện tại, nhưng câu lạc bộ Diều Nam Hà Nam Định vẫn có được sự ủng hộ rất tuyệt vời từ các cổ động viên nhà. Những người đã không quản ngại nắng nôi để tới đồng hành cùng các cầu thủ trong thời điểm cực kỳ khó khăn ở thời điểm hiện tại. Chỗ dựa tinh thần tuyệt vời này hy vọng sẽ là một điểm tựa cực kỳ quan trọng để giúp cho thầy trò huấn luyện viên Phạm Hồng Phú có được thắng lợi ngày hôm nay để có thể thoát khỏi vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng.